Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê cờ bạc bịp đang à, theo dõi kênh YouTube của công ty điện tử Tuần Tuân Casino. Thì à, thưa anh em, à, trên thị trường cờ bạc bịp hiện nay đang có rất là nhiều dòng sản phẩm hỗ trợ anh em chơi các bộ môn à, bài lá bịp hiệu quả. Thì à, với những anh em nào mà có thể luận được bài vào thì tất nhiên chúng ta hãy sử dụng những cái dòng kính áp tròng nhìn xuyên bài, máy đánh bài CVK thì à, những cái dòng này thì rất là hiệu quả rồi nhưng mà với những anh em nào không thể luồn được bài vào thì mình làm bằng cách nào thì uh, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái dòng sản phẩm hỗ trợ anh em chơi uh, hiệu quả đó chính là con uh, đổi bài thì anh em uh, chơi ví đổi bài thì cũng không cần thiết phải luồn được bài vào mình sẽ sử dụng trực tiếp bài trong cuộc chơi thì uh, khi chơi anh em sẽ hoàn toàn mang một con ví xanh chín đấy anh em nhìn này uh, mẫu mã của ví đấy, rất đẹp đúng không ạ nhỏ gọn đấy nhỏ gọn và rất là đẹp đúng không anh em nhiều ngăn Đấy. nhiều ngăn anh em có thể đựng tiền đựng giấy tờ thoải mái Đấy. bên trong này đã thiết, được thiết kế một cái motor đổi bài giúp anh em tráo đổi hút nhạc các lá bài cho nhau thì uh, khi anh em uh, mua ví này này nhớ ấn đăng ký kênh cho tôi thì uh, tôi sẽ tặng thêm cho anh em một cái mỏ đổi bài mỏ đổi bài công dụng của nó cũng là giúp anh em tráo đổi các lá bài cho nhau nó cũng giống giống motor đổi bài này thôi thì anh em có thể gắn vào đâu thì tùy thích anh em anh em có thể gắn vào à, cổ tay hoặc gắn vào cổ chân đấy nó sẽ linh động dễ dàng sử dụng hơn cho anh em thì à, đây đấy, tôi sẽ test thử con ví này cho anh em cũng như là hướng dẫn anh em cái cách chơi con ví này nhé với những anh em nào mà chưa biết thì mình sẽ hướng dẫn uh, cụ thể chi tiết rõ ràng hơn cho anh em trên qua Zalo nhé anh em cứ kết bạn Zalo với mình trên uh, qua số điện thoại trên màn hình kìa 0844 17 thứ 9 à, trên video này thì anh em cứ theo dõi nếu mà có gì thắc mắc thì anh em cũng có thể comment xuống phía bên dưới cho tôi tôi sẽ giải đáp cho anh em Đấy. tôi sẽ cho anh em xem cái khả năng kéo đổi hút nhạc lá bài đây là miệng khe đổi bài đi chơi anh em nhớ giúp tôi là vâng. để cái miệng này lên nhá vâng. đưa vào đây này cho người đi gửi đây à đấy là nó tự động hút đây là lá ba đúng không anh em nhìn này đấy, cháo đổi rất là nhanh và êm motor trong ví này 100% là motor ờ, <coughs> của Nhật nha anh em đồ Nhật thì đồ Nhật thì anh em cũng đã biết rồi đấy cháo đổi rất là êm và ồn đấy à, êm và chống ồn nó không như các dòng ờ, ví đổi bài của tàu ví đổi bài của tàu thì đôi khi nó xảy ra chút trục trặc nhưng con này ấy, đảm bảo với anh em 100% là độ chuẩn chính xác đấy, nút nhả bài ở đây anh em chơi này thì ấn nhả ra đấy với cái khả năng cháo à, đổi hút nhạc cái lá bài này nó sẽ rất thích hợp với các bộ môn như là liêng ba cây chơi liêng ba cây thì anh em sử dụng con ví này thì không còn gì để chơi nữa rồi Đấy, khi đi chơi anh em cứ đựng tiền vào trong ví này bình thường Đấy, đựng tiền vào bình thường nó kẹp tiền ra ngoài để lên với những anh em nào mà chưa biết cách cháo đổi thì cũng rất là đơn giản thôi thì uh, khi đi chơi ấy, mình sẽ phải hao được một cái lá bài vào trong cái ví này thì uh, anh em hao rất là đơn giản thôi đây anh em nhìn nhé đấy bài mình như thế này mình sẽ hao một lá vào thì chẳng hạn như tôi hao lá di này anh em nhìn nhé để hơi treo chéo lá di xuống cuối đấy anh em đưa vào rất nhẹ nhàng thao tác rất là nhỏ anh em tập luyện khoảng 5 10 phút 15 20 phút gì đấy anh em mua về thì nhớ tập luyện tập luyện một lúc là anh em sẽ quen khi bài còn hai lá anh em phải chơi anh em chấp nhận là úp bài vào coi như mình chấp nhận mất một ván như các ván sau mình sẽ có cây cháo đổi Đấy, anh em cứ chơi bình thường đến ván nào anh em cảm giác là sẽ cháo đổi được thì anh em cháo đổi Đấy, cháo đổi hợp lý đây là sẽ cháo đổi cho anh em nhìn này một ván sáp rất là đơn giản anh em chơi liêng gặp sáp đúng không Đấy. bài mình như thế này đúng không rất là điểm rất là thấp đúng không hai điểm hai điểm này thì sẽ coi như xác định như này mất đi nhưng mà đây anh em nhìn tôi này biến thành một cái bài ba di cho anh em xem một cách rất là đơn giản anh em cầm bài trên tay như thế này ừ, đưa vào miệng ở đây nhé tôi sẽ làm thật chậm cho anh em theo dõi Đấy. còn khi anh em mà đã quen tay rồi làm rất là nhanh ừ, nhìn nhé miệng đây này đưa vào di rất là đơn giản ờ, có rất là nhiều cách trao đổi anh em cũng có thể ờ, đổi theo một cách anh em cứ để bài trên này cho tôi Đấy, em vuốt nặn đầy đưa xuống cuối rút ra như thế rất là nhanh ừ, hai cách trao đổi cơ bản đấy thôi anh em ờ, tập luyện kỹ càng cho tôi khi ờ, anh em mua ví thì có có những người thầy người thợ hướng dẫn anh em cách chơi con ví này kết hợp vào cái cuộc chơi sao cho nó hiệu quả anh em có đồ rồi nhưng mà anh em phải phải biết cách chơi nữa đúng không ạ đấy, thì đấy ấn ra cho anh em này ừ, nhả bài ra để à, đề phòng người ta có đếm bài hoặc kiểm tra bài thì anh em cũng không cần phải lo lắng cái vấn đề đấy thì à, <clears throat> thì người ta muốn kiểm tra thoải mái phí này thì chắc chắn là motor hoàn toàn 100 phần trăm rồi kín đáo đấy. <clears throat> bài thì vẫn đủ bài chính thức kiểm tra thế này kiểm tra đúng không ạ đấy. thì à, đấy rất là đơn giản như thế thôi thì anh em mà có thắc mắc hay có vấn đề gì muốn hỏi thì cứ điện thoại cho tôi theo số điện thoại trên màn hình nha 0844 17 còn anh em nào mà muốn mua chiếc ví này thì à, có thể lên trực tiếp cơ sở ở bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe miền Đông điện cho tôi tôi sẽ đón anh em hoặc là anh em ở xa những điện cho tôi tôi có thể ship về tận nơi cho anh em được thì à, phương tiện giao thông là nó cũng đơn giản gửi xe gửi bưu điện thoải mái thì à, đấy cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video và anh em hãy nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ Tấn Tuân Casino xin chào toàn thể anh em